Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng vào 20 giờ hàng ngày trên kênh IDC Life ngày hôm nay. Tôi là Thúy Miền, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng và như chúng ta đã biết thì à, căn bệnh táo bón không phải là căn bệnh quá nguy hiểm nhưng đặc biệt khi đối với à, trẻ nhỏ thì nó lại khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng hơn bao giờ hết à, bởi trẻ nhỏ còn à, chưa nhận thức rõ về vấn đề này cũng như là khi bị mắc à, bệnh táo bón thì rất hay quấy khóc và làm à, nhiều bậc phụ huynh lo lắng mà không biết phải làm sao cả. À, chính bởi vì thế ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Nguyễn Phương My sẽ cùng chúng ta đi giải đáp vấn đề này và đưa ra những cái uh, lời khuyên hữu ích cho khán giả của chương trình. Vâng và xin chào uh, chuyên gia Phương My và cảm ơn chị đã nhận lời mời của chương trình ạ. À. Vâng. Xin chào MC Thúy Miệt Xin chào quý khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live à, Vâng và tuần vừa rồi thì chương trình có nhận được câu hỏi của mẹ Lan Anh à, sống ở Nghệ An và câu hỏi có nội dung như sau Tôi chào chương trình, tôi có con gái đầu là bé gái, bé năm nay được 1 tuổi Hai tuần nay thì cháu bắt đầu có hiện tượng bị táo bón Bình thường cháu đi vệ sinh chỉ mất tầm 5 đến 10 phút là xong Nhưng bây giờ có khi mất cả nửa tiếng Sau khi đi xong cháu hay khóc lóc miếu máu và có khi vừa đi xong lại muốn đi tiếp nhiều khi chỉ ra ngồi không mà không thể đi được tôi rất lo lắng mà không biết phải làm thế nào mong chương trình giúp tôi và tôi xin cảm ơn à, chương trình rất là nhiều vâng và xin mời chuyên gia đưa ra câu trả lời cho vị khán giả của chương trình ạ mẹ Lan Anh rất là giỏi bởi vì là sao bé một tuổi mà đã tập cho con ngồi vô để đi vệ sinh rồi đấy cũng là một cái ưu điểm rất là lớn tại bình thường cái tầm tuổi này các bé thường là sẽ đi vệ sinh đâu bỉm luôn và có bóng bỉm thường xuyên đấy đấy là một ưu điểm lớn đối với bạn nhé còn trường hợp bé bị táo bón ở trong cái giai đoạn này đa phần là do bé đã bị ăn sai cách từ cái lúc bắt đầu ăn dặm nó để kéo dài đến khi này lúc một tuổi này thế trong vòng 6 tháng trời như vậy dẫn đến là tình trạng táo bón nó thể hiện ở thời điểm hiện tại cũng có thể rằng là bạn mình trước đó đã bị ốm bị ốm dùng kháng sinh dài ngày và sau đấy không biết bù lại cái lợi khuẩn đường ruột dẫn đến tình trạng táo bón về sau ừ. hoặc là do trong quá trình mẹ cho con dùng sữa là dường như đang bắt đầu từ sữa mẹ hoàn toàn chuyển sang một phần sữa bình với sữa công thức thì pha không đúng cách pha đặc hơn so với hướng dẫn sử dụng cũng dẫn đến bé bị tình trạng táo bón như tình trạng hiện nay như vậy đấy nghĩa là mẹ nghiêng vấn đề đó nó chưa được rõ ràng lắm thì mình đã phân tích lại thì có thể rằng bé bị nguyên nhân như vậy dẫn đến vấn đề táo bón Vâng và thưa chuyên gia thì không biết là đối với ờ, các trẻ nhỏ mà tầm độ tuổi từ 1 tuổi đó thì không biết là có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng táo bón ở trẻ cũng như là có cái dấu hiệu nào để ta dễ dàng nhận biết không ạ? Đối với táo bón ở trẻ em thì cái nguyên nhân đầu tiên thì kể đến đó là bé bị thiếu nước rất nhiều bé bị thiếu nước hỏi lượng nước bé này bé được uống được bao nhiêu thì bố mẹ không biết bố mẹ không biết ngày uống được bao nhiêu nước thậm chí có ngày bố mẹ còn quên nước không cho con uống nước và chỉ có uống một chút như trái cây thôi như thế là thiếu nước của các bé rồi đấy cái nguyên nhân thứ hai đối với những trẻ mà ăn đang ăn với chế độ ăn riêng đó là bố mẹ cho bé ăn sai cách sai cách ở đây là như thế nào là do bé ăn trong bát bột bát cháo của con cái hàm lượng chất xơ đó không đủ làm lượng đạm quá cao mình khám cho nhiều bé bị táo bón tầm này bát cháo của con một bát con cháo của con và mẹ cho đến nửa lạng thịt thì nó cũng là một nguyên nhân lên táo bón quá nhiều lượng đạm phần rất là thối cộng với đi rất là khó nó cứng lại dùng kháng sinh phân lâu ngày thì phân tích kỹ hơn nó là do là nó diệt đi cái lợi khuẩn đường ruột và mình không biết cách mình bù lại cái lợi khuẩn đường ruột đấy cho con dẫn đến là nó loạn khuẩn đường ruột lên và dẫn đến vấn đề táo bón và cái dấu hiệu để nhận biết cái vấn đề táo bón của con thì từ nguyên nhân như vậy cái dấu hiệu thì xem bé đi vệ sinh có khó không đấy con có bị đau không con có khóc không con bị chảy máu không có những bạn nhỏ hơn thì bạn ấy có đi vệ sinh được đều đặn hàng ngày hay không đấy là những cái dấu hiệu để nhận biết rằng bé có bị táo bón hay không còn cái nguyên nhân mà ít xảy ra nhất đối với các bé về bệnh táo bón đó là nguyên nhân về bệnh lý bệnh lý tức là những cái bệnh bẩm sinh như phình đại trực tràng dài đại trực tràng đấy là những nguyên nhân về liên quan đến bệnh lý thì cái cái đấy cần phải can thiệp của mình phải đi kiểm tra rồi xem có can thiệp phẫu thuật được không hay là phản luyện dần dần cho bé à, vậy thì không biết là cái ờ, tình trạng táo bón ở trẻ em ấy mà kéo dài lâu thì nó gây ra những hậu quả như thế nào và nó nguy hiểm ờ, cho bé như thế nào thưa chuyên gia hậu quả về táo bón thì nhìn nhận ngay những cái nhìn nhận rõ nhất đó là bé bị chảy máu khi đi vệ sinh thành ra bé sợ đi vệ sinh và dần dần bé sẽ thành trở thành là táo bón tâm lý vừa táo bón liên quan đến đến thực thể vừa táo bón tâm lý như thế là khó điều trị hơn rất là nhiều cái thứ hai là bé rất là đau hay là rát như thế là ảnh hưởng đến cái tâm lý và sức khỏe của bé hiện tại đấy là cái nhìn nhận đầu tiên thì thấy thấy rõ nhất còn ảnh hưởng về sau lâu dài hơn có thể rằng bố mẹ mình không để ý mấy đâu đó là liên quan đến khi mà bé bị táo bón nặng rồi đến phân phân rất là to phân phân to cái cái chức tràng và bị giãn ra cái cơ tròn hormone nó mất đi cái chức năng dẫn đến là dễ bị trĩ về sau Đấy. còn khi mà cái việc táo bón mà dẫn đến cái phân nó ứ đọng trong cơ thể cái phân là cái gì mình ăn vào mình đào thải ra ngoài có nghĩa là những chất cặn bã mình đào thải ra ngoài như vậy mà nó cứ ứ đọng trong cơ thể đến cả tuần trời thì làm sao nó sẽ dễ bị nhiễm khuẩn ngược về lên trên Đấy. dễ bị các bệnh về đại trực tràng về sau như là viêm đại trực tràng nặng hơn nữa thì có thể dẫn đến ung thư đại trực tràng vâng rõ ràng là có thể thấy là có rất nhiều cái nguyên nhân ờ, dẫn đến tình trạng táo bón ở trẻ ờ, vậy thì ờ, chuyên gia hãy đưa ra một cái lời khuyên về cái cách đề phòng à, phòng tránh bệnh táo bón ở trẻ cho các vị phụ huynh có thể nắm rõ được không ạ để mà đề phòng về táo bón thực ra rất đơn giản nó không khó khăn gì cả thế nhưng mà thường là mình ít chú ý vấn đề để, để, để liên quan đến đề phòng mà khi bị rồi bị rồi mà thậm chí là không hỏi ý kiến chuyên gia ngay mà cứ tự ý điều trị đấy thành ra nó cứ nặng nề nặng nề mãi về sau nhá thì mình đây mình sẽ hướng dẫn cách nhất là đề phòng và cách thứ hai là khi mà đã bị nhẹ nhẹ một chút như là bắt đầu có hiện tượng rồi thì mình phải làm gì đối với các bạn nhỏ thì các bạn nhỏ bây giờ bạn ấy chỉ biết khóc thôi bạn ấy không biết làm gì cả nhé thì thế này để đề phòng thì đối với các bạn tầm một tuổi như thế này các bạn đang có chế độ ăn riêng thì trong bát cháo của con đấy phải đầy đủ các nhóm vi chất dinh dưỡng để nó làm sao để cái hoạt động đường tiêu hóa được trơn tru nó được hơi hiệu quả nhất thì trong bát cháo thường đối với các bạn tầm 1 tuổi thì khi đấy mỗi bữa của bạn ấy sẽ tầm khoảng độ chỉ bát con cháo thôi có những nhà cho ăn nhiều lắm nhưng không nên nhá bởi vì sao ăn nhiều bạn không hấp thu được hết đâu đấy thì là một bát con cháo trong một bát con cháo đấy nó gồm những cái gì nó gồm khoảng độ 1 phần ba loại thịt tôm cua cá các loại thay đổi liên tục nhá không phải ngày nào cũng ăn thịt nó khoảng 30 gram một phần ba tương ứng với nó 30 đến 40 gram rau thì nhà mình đong đo bằng cách rất là đơn giản thôi bây giờ mình lấy cân ra mình đo 40 gram rau xong mình băm một tuần băm nhuyễn rồi băm nhuyễn ra xong mình xúc thử thì là bao nhiêu thì mình ước lượng là xong mình cân đo đong đến nữa chứ không bảo nghĩ ngày nào cũng phải cân đo đếm kho quá không làm được đâu như thế là là là, là không tốt cho bé Đấy. trong cái bát cháo con đấy phải có dầu mỡ lượng dầu nhất định nhá khoảng 5 đến 10 gram tùy từ bé chứ và cho con một chút nấm vào đấy là trong một bát cháo hoàn hảo đối với bé tầm giai đoạn một tuổi này đấy. ngày các bé có thể ăn ba bữa như vậy kèm theo đó là bé cần phải con bổ sung lượng lợi khuẩn thường xuyên đó là từ sữa chua nhá. sữa chua thì cố gắng các mẹ lưu ý đến cái phần phần hạn sử dụng bởi rất là rằng là cái lợi khuẩn đường ruột nó sống tốt nhất đầu nó lên men nó phân chia rồi nó nhân lên thì đây là giờ mới và sau đấy thì mình phải cái đất cũ thì mình không nên dùng đấy thứ liên quan đến ăn uống này và sau này thứ hai nữa là cái vấn đề uống nước của con phải bổ sung nước đủ đủ điều lượng đấy nhá còn đối với sữa phải pha đúng đấy đấy là luyện tập thể dục thể thao này cho bé đúng không cách cho bé một tuổi nó bị đi rồi cho bé đi thật nhiều và và tập thể dục buổi sáng cho các bé đấy là những phương pháp để mà phòng tránh bệnh táo bón còn khi bé bắt đầu bị táo bón thì, thì ăn một chút liên quan đến nhuận tràng tự nhiên như là khoai lang như là quả bơ như là um, rau khoai lang rồi là rau mùng tơi để nhuận tràng đây Vâng, và cảm ơn à, chuyên gia Phương My với những chia sẻ rất là cụ thể cũng như là gần gũi với khán giả của chương trình vừa rồi ạ. Và hy vọng qua những à, chia sẻ chuyên môn của chuyên gia Phương My vừa rồi thì à, mẹ Lan Anh cũng như là khán giả của chương trình đã có thêm cho mình những cái thông tin để có thể đề phòng căn bệnh táo bón cũng như là có những cái giải pháp phù hợp và cụ thể nhất đối với từng trường hợp của con mình. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0826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 Mua thuốc đến nhà thuốc IDC